ngày hôm nay ta cùng học hát nơi đây mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt nên happy birthday happy birthday to you Let's go! hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt lên happy birthday happy birthday to you